Quay Quay Chơi trò vậy Chơi trò vậy Anh kia đứng lại coi ừ. Đùa anh làm gì quay quay quay quay quay quay quay quay quay cảnh sát bỏ súng súng di chuyển đi di chuyển đi di chuyển đi di chuyển đi cảnh sát làm việc di chuyển đi cần hỗ trợ tại đồn cảnh sát nha có người tấn công người dân ở tại ngay đồn cảnh sát luôn nè ai đang online à, ai đang trực thì chạy về gấp đi nhanh lên <clears throat> đối tượng có khoảng 4 người đã hạ được một người nè Bây giờ mày có về không Đủ mẹ nó bắn cảnh sát ở nhà nè à, Bữa nay nó quậy tới đồn cảnh sát luôn rồi Còn nói nữa Nghe cho rõ nó bắn người dân Anh Nam kêu vô tết ba đi Đã tao bị bắn chết Tao với bôi chuyện gì bắn chết Rồi không hỗ trợ mày được đâu anh này bị sao á sĩ quan Ui dồi Rồi. Ui dồi Ờ nói rõ đi, lý do gì tấn công của đồn cái sát Bây giờ lối chơi của tụi nó là độ má, lối chơi của tao đem mà Mà bây giờ mày nói tao, tao, tao hỗ trợ mày được Tao với mình không chết rồi Tông xe, anh là anh, anh lấy cái quyền gì anh lấy súng anh bắn người ta Rồi anh biết ở đây là đâu mà anh tấn công vô đây Đi vô đây bây giờ vô tết ba đi rồi giờ anh này đi theo tôi về đồn cảnh sát đây connected. Má, bữa nay nó chơi cái gì mà vô tận trong đồn, vô tận cái bồn bắn vậy? Ủa mà bên Chị mình được nha không? Cái đó green zone mà sao nó bắn được á? Nó bắn ở ngoài bắn vô luôn, đủ má nó bắn người dân ở trong đây luôn. Nó để nó, kệ nó. Bây giờ bây giờ, Má. Không có được green zone nha anh ba anh ba 7 ngày á. Green zone á Phong ơi, cứ để okay, nó bắn đi không không bắt đường thằng rồi bắt đường thằng rồi còn mấy anh kia chạy à? à nào á Đồ nào có quay được không có quay luôn có quay luôn ờ thì cứ cho bọn nó